Trong đại dịch nhận ra lời khải thị của thần Bệnh chứng của ôn dịch rất giống với cảm mạo thông thường Như đau đầu, phát sốt, ho, chảy nước mũi Tuy nhiên, từ góc độ đông y cổ đại Hai bệnh chứng này thực chất không giống nhau Danh y nhà Minh Ngô Hữu Khả cho rằng cảm mạo thông thường là cảm thiên địa chi thường khí Cảm do cái khí thông thường của trời đất là do sự biến hóa bốn mùa khí tiết ngoài cảm phong hàng mà lên nhưng ôn dịch lại là không do gió lạnh nóng ẩm thấp mà là do một loại dị khí trong trời đất cảm ứng nó được gọi là lệ khí. Bệnh dịch tràn lan chưa ngừng lại, nhân loại đang tìm lối thoát ra nhưng tìm đâu thấy. Bảy lối thoát nào dành cho nhân loại trong đại dịch? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Ôn dịch là tà khí trong trời đất, Lưu Khuê thời Thanh trong Tùng Phong thuyết dịch nói rõ hơn, bệnh dịch là tà khí trong trời đất, nó đến và đi rất khó biết, nhưng nó nhất định là do nguyên nhân nào đó chiêu mời đến, đại để là do người ta đã làm điều sai trái thức đức, thiên thời vận hành đảo loạn, khí tử thi oan khuất nhiều, độc khí biến hóa bốc hơi, dẫn đến sinh bệnh. Là cũng nói, ôn dịch là do thế đạo nhân tâm trầm luân bại hoại, lại thêm thiên thời vận hành nghịch loạn, oán khí tử thi bốc lên, hợp trộn với nhau thành độc khí, cũng gọi tà khí, Tà khí xâm nhập thể hiện trên thân thể người là loại khí nóng nhiệt, cho nên người mắc dịch đều có biểu hiện phát sốt thân nóng, cũng gọi là nhiệt bệnh, khi bệnh nặng, rất khó lý giải được bệnh chứng sinh ra. Hoàng đế Nội Kinh và Lưu Khuê đều ghi lại bệnh trạng của những người bị bệnh nặng khi ấy, bao gồm vài ngày không ăn, nói mê sản không ngừng, mắt đỏ như lửa, tinh thần như say như ngốc, còn có người nặng nặc cởi bỏ y phục, ra ngoài đi loạn, cuồng ngôn chửi bới, thậm chí trèo lên nóc nhà, hát bán cả lên, hành vi tựa kẻ điên, khác hẳn lúc bình thường. Đông y chẩn trị, gọi đó là nhiệt tà. Cuốn y thư độc đáo Tùng Phong Thuyết Dịch nói, từ cổ ta bất tháng 9, ta không thể tháng 9, dịch bệnh tuy khó lường, nhưng có thể trị được. Trong Tùng Phong Thuyết Dịch của Lưu Khuê thời nhà Thanh, ghi chép rất nhiều các phương pháp trị bệnh dịch từ cổ chí kim, xem xét kỹ càng trên thực nghiệm, rồi diễn dịch ra 8 phương pháp trị ôn dịch. Lưu Khuê, tự Văn Phủ, hiệu Tùng Phong, xuất thân từ gia đình quan lại, phụ thân Lưu Dẫn Lam là quan ở địa phương, bản thân ông tinh thâm y lý, Ông đi khắp Nam Bắc, biết người dân bị bệnh là ra sức cứu chữa. Lưu Khuê lúc nhỏ yếu nhược, lại được cha dìu dắt, dần dần chuyển từ học nho sang nghề y, lặn lội dân gian tìm tòi thảo dược và phương cách chữa trị, giúp những người bần hàng không có tiền mua thuốc, có thể dùng ngay những dược liệu dễ kiếm để trị bệnh. Qua tháng năm tích lũy, Lưu Khuê đã có phương thức độc đáo để trị liệu ôn dịch, viết lên hai cuốn ôn dịch luận loại biên và tùng phong thuyết dịch, thậm chí đã lưu truyền tận Nhật Bản, rất được nghề y coi trọng. Các phương pháp điều trị ôn dịch trong sách của Lưu Khuê rất độc đáo, không chỉ kế thừa các quan niệm trị dịch từ cổ đại mà còn đưa vào đó nhiều tinh hoa thần diệu. Thần nhân truyền phương thuốc kháng dịch. Vào một năm, huyện Thái Hòa Giang Tây bùng phát ôn dịch, có một thầy thuốc giúp người khám bệnh, bận rộn mãi tới nửa đêm mới về nhà. Trên đường về, bỗng nhìn thấy phía trước có đoàn tùy tùng, xung quanh một vị thần nhân cưỡi ngựa, thầy thuốc vội vội quỳ xuống bái lạy. Thần nhân đến trước mặt lớn tiếng hỏi, ngươi là ai, Thầy thuốc đáp, tôi là thầy thuốc. Thần nhân hỏi, hôm nay trị bệnh ngươi dùng thuốc gì? Thầy thuốc trả lời, tùy theo mức độ hàng nhiệt của bệnh nhân mà dùng thuốc trị liệu. Thần nhân nói, không phải trị liệu như thế, phải dùng hương tô tán. Thầy thuốc y theo lời của thần nhân dặn dò, lấy hương phụ, tía tô, trần bì, cam thảo điều chế thành than hương tô tán, dùng phương thuốc này, quả nhiên thần hiệu. Lưu Khuê Bình Chú, đây là phương thuốc của thần truyền cho, trong đó hàm chứa ý nghĩa rất thâm sâu, Thiên thượng có đức hiếu sinh, lặng lẽ phù hộ, thông qua vị thầy thuốc mà quảng truyền diệu pháp giải cứu chúng sinh. Ma nữ sợ tỏi Thôn đồng có một vị thầy thuốc họ triệu, có lần đi khám bệnh, khi về thì trời đã tối, lại còn sắp mưa. Đến giữa đường, ông nhìn thấy ánh đèn le lói từ một căn nhà thấp, mưa mỗi lúc một nặng hạt, thế là ông đành gõ cửa xin tá túc. Trong nhà tiếng phụ nữ vọng ra, trong nhà không có đàn ông, không tiện cho ở nhờ. Ông Triệu xin nghỉ ở ngoài hiên, nữ nhân đồng ý, Quá nửa đêm, nữ nhân mở cửa mời ông vào nhà, thầy thuốc nhất quyết chối từ, không dám vượt phép tắc, ai ngờ nữ nhân có lực khí rất mạnh, kéo tuột ông vào trong, rồi đòi ôm ấp. Thầy thuốc chịu thấy trong phòng đèn xanh leo lét mờ ảo, tay nữ nhân lại lạnh lẽo như băng, lập tức biết là đã gặp ma nữ. Ông vội vàng tháo chạy, nhưng ma nữ dùng hai tay vòng qua cổ ông, rồi áp môi lên. Bỗng nhiên lúc ấy ma nữ mắc ói, mắng rằng kẻ này ăn tỏi đun với rượu, thật hôi không chịu được. Nói xong quay người đi mất. Thầy thuốc chịu sợ quá, chẳng kể gió mưa, mở cửa chạy cho nhanh. Hơn 10 ngày sau, ông Triệu có việc phải đi qua nơi ấy, nhìn kỹ thì chỉ thấy một ngôi mộ cô độc. Thầy thuốc Triệu cẩn thận giữ mình, không bị sắc làm mê hoặc, cụ tỏi phát huy thần hiệu, cứu ông vào lúc nguy nan, quả thực thần kỳ. Lưu Khuê hóm hỉnh bình luận, thế mới biết tỏi đun với rượu là vị không thể thiếu để kháng dịch đó. Ngày nay, tỏi có thể nâng cao sức miễn dịch là tri thức dưỡng sinh phổ biến của người hiện đại. Trung thần lương tướng gặp thần mộng, đại hoàng giả dịch bệnh. Những trung thần lương tướng trong lịch sử đều có phẩm cách trong sáng như Châu Ngọc, họ không những được thần linh phù hộ mà còn tích đức rất nhiều. Vị tể tướng cuối cùng thời Nam Tống là Trần Nghi Trung, tận lực chống đại quân xâm lược Mông Cổ. Khi Nam Tống diệt vong, lúc hoàng đế Tháo chạy đến Ma Cao, ông vẫn tính kế sang biên thùy Việt Nam mượn binh lực để phản công đại quân Nguyên Triều. Sau khi quân Nguyên đánh vào Việt Nam, Trần Nghi Trung chạy sang nước Sim, nay là Thái Lan, cuối cùng một tấm lòng trung nghĩa lưu lạc nơi xứ người, nhưng chính khí của ông đã làm lay động lòng người, thấm sâu bao thế hệ. Trần Nghi Trung trung nghĩa bẹn toàn, phiêu dạt trong chiến loạn, một ngày, ông mộng thấy thần nhân nói với ông, thiên tai khắp nơi, người chết nhiều do dịch bệnh, chỉ có ăn đại hoàng thì mới giữ được sinh mệnh. Trần Nghi Trung kể với mọi người giấc mộng này, không lâu sau quả nhiên phát sinh ôn dịch, rất nhiều người được cứu sống do nghe theo lời ông mà dùng đại hoàng chữa trị. Trong dược liệu đông y, đại hoàng có tác dụng thanh thấp nhiệt, hạ hỏa, mát huyết, tan ứ, giải độc. Lương tướng nhà Nguyên là gia luật sở tài, khi trẻ theo thành các tư hãng đánh Nam Kinh Linh Vũ, chư tướng tranh nhau chiếm đoạt tài vật cùng mỹ nữ, ông chỉ lẳng lặng nhặt mấy cuốn sách và hai bao đại hoàng. Không lâu sau, trong quân có đại dịch, chỉ có uống đại hoàng thì mới khỏi bệnh. Hai bao đại hoàng mà gia luật mang về đã cứu sống cả vạn mạng người. Trong Tùng Phong thuyết dịch, biên tập các câu chuyện kỳ diệu gặp được, các phương thuốc trị dịch của các thầy thuốc, trung thần lương tướng. Trong khi ôn dịch hoành hành, vẫn thấy ánh quang từ bi của thần Khải Thị cùng ánh sáng của Phẩm Đức Chiếu soi. Bùa Linh Thần Chú Cứu Người Điều hết sức độc đáo là trong 8 phương thức trị ôn dịch của Lưu Khuê, có một phương pháp được nghiệm chứng rất hiệu quả đó là dùng bùa Linh Thần Chú. Lưu Khuê nhận định, những linh thư mật phù là di sản quý giá di lưu lại từ thời viễn cổ, không phải là chuyện hoang đường hư ngôn vọng ngữ, Lúc sơ khai biển cổ phục hy sáng tạo văn minh thần thú Long Mã lưng đội Hà Đồ từ Hoàng Hà nổi lên, ở Lạc Thủy, một rùa thần cũng mang lạc thư bơi tới. Phục hy có được hai bộ này, dựa vào đó mà vẽ ra bát quái, Chu Văn Vương theo đó diễn dịch ra 64 quẻ, đồng thời biết quẻ từ là dịch hệ từ. Hà Đồ và Lạc Thư chứa đựng ý chỉ huyền vi của thần, là nguồn gốc văn hóa Hà Lạc của Trung Nguyên. Từ góc nhìn của đạo gia thời viễn cổ, thì đó chính là nguồn gốc của bùa linh thần chú. Lưu Khuê từ Phật Kinh, Đạo Tạng, sau lục ra những linh phù mật chú. Ông nhận định, những kinh điển này đều ghi chép lại sự tích thần tiên tu luyện phi thăng, giúp người trị bệnh. Đây không phải là mê tín tà thuyết, mà là căn cứ qua nghiệm chứng tự thân của ông. Bùa linh thần chú quả thực có thể dùng vào lúc mà thuốc chữa không còn công hiệu, cứu được mạng người. Lưu Khuê dẫn ngự ôn kinh lược để thuyết minh, thần trong trời đất là từ bi vô tư, chăm sóc vạn vật, không có tâm phân biệt. Do nhân thế tự tư, không hành thiện hạnh, lại còn làm điều ác, cho nên để trừng phạt nhân loại, ôn thần mới giáng xuống độc khí, suy cho cùng tai họa chính do người ta chiêu mời đến. Ngoài ra, sau khi người ta nhiễm dịch, đều không tự phản tỉnh xem mình đã làm điều gì sai trái, mà lại đi trách cứ thần linh không bảo hộ họ, cho nên bệnh dịch càng ngày càng nặng thêm. Ngoài việc uống thuốc điều dưỡng, khôi phục chính khí của nhân thể, còn có thể đeo thần phù, bùa để tránh nạn, hàng ngày đọc niệm mật chú, thần Phật sẽ ngày đêm coi sóc hộ vệ, ôn dịch bắt thần sẽ kính sợ. Thành kính đọc niệm trăm lượt, trăm quỷ sẽ chạy sức đầu vỡ trán, tức khắc tàn mất. Đeo bùa linh, tụng niệm chân môn chú ngữ, luôn tồn tại trong tín ngưỡng văn hóa dân gian. Đến tận ngày nay, khi trẻ con bị sốt da dẳng, khóc to không dừng hoặc các vận thế không lành, đều dùng tập tục đeo linh phù, niệm linh chú để hóa giải. Lưu Khuê trường kỳ hành tẩu dân gian chữa bệnh, cũng đã tận mắt nghiệm chứng thần hiệu siêu thường của chân ngôn thần chú, thấu hiểu chỗ thiếu sót của phương thuốc, do vậy mới viết phần này vào ôn dịch thống trị bát pháp, 8 phương pháp trị ôn dịch. Cận đại có một số người chỉ trích Lưu Khuê làm mê tín tà thuyết, kỳ thực, văn hóa Trung Hoa bát đại tinh thâm, rất nhiều điều linh nghiệm siêu việt khỏi lý giải của nhân loại, vẫn đang lưu truyền trong các ngõ ngách thôn xóm xa xôi, người không tận mắt nhìn thấy, e khó tưởng tượng ra nổi. Tất nhiên, các tiểu đạo tà pháp cũng vẫn có, quan trọng là làm thế nào để phân biệt ngọc châu và đá sỏi, trong Tùng Phong thuyết dịch tiêu tốn nhiều giấy mực, ngoài việc bản thân là thầy thuốc tự tìm tòi, thâm nhập quan sát, phân tích để tìm ra phương thuốc trị liệu, ông còn tiếp thu dung hòa, học tập sự thâm sâu của y gia cổ đại cùng các giai thoại kỳ tích cũng là âm thầm nhắc nhở thế nhân rằng thế gian còn có những lực lượng cao hơn, làm chủ sự đến đi của ôn dịch cùng sinh tử của nhân loại. Từ tầng thứ cao hơn mà nhìn thì quả là xa xôi rộng lớn vô cùng. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –